là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không là đơn tăng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không vì nam Vinamilk sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà vì nam Vinamilk sữa trăm phần trăm Thân thiết mong và ba không Thật sức mong Sữa tươi phần trăm mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không là không tăng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà Vitamin sữa trăm phần trăm không thiết mong quả ta không Thật sức mong Sữa tươi Vinamilk trăm mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Cùng nói không với dư lượng chiều sâu Em được khen là bò sứa hoa Vì nói không là có năng trưởng Trăm phần trăm một ngô sứa tươi Hơn khiến ta cùng ta không Nam Milk trăm phần trăm Là chúng ta trong mọi nhà Nam Milk trăm phần trăm không khiết mong quả ba không Thật sức mong Sữa tươi nam một trăm phần trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sứa ngoan vùng nói không với dư lượng chiều sâu em được khen là bò sứa hoa vì nói không là đơn tăng trưởng trăm phần trăm một nguồn sứa tươi hơn thiết ta cùng ba không Nam Milk sứa trăm phần trăm là chúng ta trong mọi nhà Nam Milk sứa trăm phần trăm thân thiết mong và ba không thật sức mong sứa tươi Vinamilk một trăm phần trăm mới mong quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên em được khen là bò sứa được khen là bò sữa ngoan Vì nói không lớp đất tăng chứa Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không nam Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà nam Vitamin sữa trăm phần trăm Thân khiết mong quả ba không Thật sức mong sữa tươi nam một trăm Vinamilk trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng chiều sâu em được khen là bò sữa ngoan Vì hái không lớp đất năng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn khi ta cùng ta không vì Nam yêu sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà vì Nam yêu sữa trăm phần trăm Thân thiết mong quả ba không Thật sức mong sữa tươi nam một trăm Vinamilk trăm mới Mong quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng được khen là bò sữa ngoan Vì nó không là đơn tăng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà Vitamin sữa trăm phần trăm Hơn thiết mong quả ba không Thật sức mong Sứa tươi Vitamin trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên được khen là bò sữa hoa Vì nó không có đất năng chứa Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không vì nam Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà vì nam Vitamin sữa trăm phần trăm Thân thiết mong quả ba không Thật sức mong Sứa tươi Vinamilk 100% mới Mong quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không có dư lượng chiều sâu được khen là bò sữa ngoan Vì nó không có đâu tăng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn ta cùng ta không nam Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà nam Vitamin sữa trăm phần trăm Thân thiết mong quả ba không Thật sức mong Sữa tươi Vitamin một trăm phần trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm nguồn sữa tươi Cùng nói không với dư lượng chiều sau em được khen là bò sữa ngoan Vì nó tương tác tăng năng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không Vitamin sữa trăm phần trăm Là chúng ta trong mọi nhà Vitamin sữa trăm phần trăm không thiết mong quả ta không Thật sức mong quả một trăm phần trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên bò sữa ngoan Vì nó không có có năng trưởng, Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn khi ta cùng ta không Nam biết sữa trăm phần trăm Là chúng ta cho mọi nhà Nam biết sữa trăm phần trăm Thân thiết mong và ba không Thật sức mong Sữa tươi Vinamilk một trăm phần trăm mới món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không có chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng tiêu 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không là đông năng chữa Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta không vì Sữa tươi Vinamilk 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không có chất năng dưỡng Trăm phần trăm một ngô sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không là tăng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ba không Vì nam Sữa tươi Vinamilk 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không với chất năng chữa Trăm phần trăm một ngô sữa tươi Hơn hiếp ta cùng ta không 10 Vinamilk 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không với chất năng trưởng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ba không 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan Vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không với chất năng dưỡng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi Hơn thiết ta cùng ta Sữa tươi Vinamilk 100% mới Món quà sức khỏe ba không từ thiên nhiên Em được khen là bò sữa ngoan vì nay không với chất bảo quản Ta cùng nhau làm mua sữa tươi Cùng nói không với dư lượng trừ sâu Em được khen là bò sữa ngoan Vì nói không là tăng năng dưỡng Trăm phần trăm một nguồn sữa tươi hôm nay ta cùng ta siêu 100% mới Món quà sức khỏe 3 không từ thiên nhiên